À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Hôm nay à, mình xin giới thiệu đến các bạn một cái, cây cầu phanh dầu Một cái mẫu cầu phanh dầu Và để làm xe ba bánh và bốn bánh Nếu mà làm xe ba bánh ấy, thì nó có cái tay thắng này Đây là cái tay thắng này Tay thắng này nó có chức năng khóa đây này Khi các bạn bóp vào thì kéo cái khóa này lại này đây là tay thắng còn ngoài ra các bạn làm phanh à, dầu cho bốn bánh thì các bạn có thể sử dụng phanh chân à, cái cây cầu này thì có các cái kích thước là 80 kích thước là 90 1 mét và 1 mét mốt kích thước thì à, chưa tính bánh nếu các bạn lắp bánh vào thì nó thêm khoảng 10 à, cm nữa nghĩa là 1 mét thì thành mét mốt cái cây cầu này thì có các cái à, cái à, tim ốc ở đây là à, 7 và 10 Đấy, từ đây ra lên là 7 này Từ đây lên là 10 này Phù hợp cho rất nhiều loại bánh ờ, khoa bình thường phổ thông cái phần này là phần à, lắp à, động cơ cầu vào này đấy động cơ cầu thì à, bên mình có các loại từ 500W cho đến 1800W là đều có thể lắp vào được cái cầu này thì cầu sử dụng có số phụ nên là cái dây và cần số phụ này lắp vào đây đấy. nên là phanh dầu này thì cái heo dầu này là heo dầu hai piston các bạn nhé đấy đây là tổng thể của một cái cây cầu này dài một mét mốt dây dầu à, à, dài khoảng 2 mét 2 các bạn có thể làm xe 3 4 mét đều à, đủ dây cho các bạn cái cầu này thì có thể à, tại trọng lớn nhất của nó là một tấn à, lớn nhất thôi các bạn nhé còn à, sử dụng thường xuyên thì chỉ dưới 5 tạ thôi thi thoảng các bạn chở một tấn cũng được à, còn à, các bạn làm xe chơi thì rất là ok rồi đấy cầu liền hộp số à, các bạn à, nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được à, những cái thông báo khi à, mới đăng video à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình